Chúng tôi soi cầu ở trên diễn đàn công khai đã soi cho tất cả anh em con độc thủ lô. Ngày hôm qua tôi đã bắt cho anh em con độc thủ lô phải không ạ? Thì xem ngày hôm nay nó có về không nhá. 64 lót 46 phải không anh em? Thì ngày hôm nay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 ngày hôm sau phải không ạ? Và vâng, tương tự như vậy thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. Ngày 13 tháng 12 tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em. bốn cái độc thủ lô anh em nhé. 4 gấp cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 45. Lót con 54. Anh em nên lót vào anh em ạ tại vì chị ngã thì có em nâng phải không ạ đấy con này ngã thì có con kia nâng lên thì tỷ lệ nó về sẽ cao hơn là một mình anh em nhé đấy độc thủ lô tôi sẽ đi chốt cho anh em độc thủ lô 4554 phải không ạ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 Tương tự như vậy thì tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. Tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai anh em ạ. Cầu kèo chạy rất chi là đẹp phải không anh em? Đây tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo vào ngày mai anh em nhé. Dàn đề tôi bắt cho anh em tham khảo con